về diễn nhà tớ đây 45 nghìn một quả tại vườn bán buôn Bạn nào lấy thì để báo tớ, tớ ship cho nào Bạn cầm lên hộ cái Cầm cầm Long lanh Đây Đấy, đây các bạn ơi Bưởi diễn bưởi xịn các bạn nhé Nào Đây cái à, Mà trồng theo hướng hữu cơ luôn nhá Vâng Sạch không thuốc Không thuốc trừ sâu gì hết Đây Quả nào cũng đẹp long lanh Quả nào cũng đẹp long lanh như này Đấy các bạn nhìn xem mê chưa <laughs> và Thưa bạn là năm nay bạn dự đoán trên vườn bưởi này là được khoảng bao nhiêu tiền trên gần tỷ thôi. <laughs> mà chỉ có 130 cây thôi các bạn nhé. Tức là tổng vườn là có 150 cây nhưng mà có 20 cây là mới trồng, còn 130 cây là được thu. Nhưng mà bạn khẳng định là chắc chắn được khoảng 1 tỷ đúng không ạ? Vâng. Năm ngoái mình được bao nhiêu ạ? Năm ngoái được hơn 800. Đấy. Và năm nay được khoảng 1 tỷ. Chúc mừng uh, gia đình bác ạ, chúc mừng gia đình bạn. <laughs> vâng. Và chất lượng bưởi đây như thế nào? Hả à, bạn? Thơm. Vâng, vào đây thơm. Bát ngát không thể về được các bạn ạ. Vâng, đây. Đấy. đúng rồi vâng đúng rồi đấy và chỉ với khoảng 100 với 130 cây mà chủ vườn khẳng định là sẽ thu được bạn nói đi <laughs> vâng vâng và bạn đang ở địa chỉ nào bạn nói đi <laughs> Tráng Việt Mê Linh Hà Nội Vâng, đây các bạn này sợ Vâng đây này dáng bưởi đẹp long lanh như thế này các bạn này Đấy Đấy Không có Không tì vết Và đây là bạn đã Vâng đây Vườn bưởi rất là đẹp như thế này Và trên những cây này thì bạn à, dự tính nó có khoảng được bao nhiêu quả trên những cây cây này Đấy à, Vâng tức là mình mình phải vặt bớt đi phải không ạ đấy vâng hai trăm rưỡi vâng vâng vì sao ờ, những cây kia chín vàng hơn những cây này lại hơi vẫn còn hơi xanh một chút vâng. vâng thế là nó ra sau nên nó hơi xanh một chút để sau đến cái này lại để đến chơi tết rồi ạ lại chơi tết vâng, vâng năm à, năm nào cũng có người trả bốn năm mươi triệu nhưng mà chẳng ai bán chẳng bán bao giờ bốn năm mươi triệu trên một cây các bạn nhé vâng đấy và đây thế ạ à? vâng vâng đây các bạn này đây bưởi dáng đẹp mê hồn mã vàng ươm thực ra là bảo 5 60 triệu vào một cây nhưng mà tính ra để quả thì ờ, có khi còn được hơn ấy bởi vì mỗi một cây cũng tầm 20 triệu rồi. Vâng. Để 3 năm là được thành một cái cây. Đúng rồi, 3 năm Quên cả túi. 3 <laughs> năm là sẽ được một cái cây như thế này. 3 năm nên là đủ mấy cây như này cũng không muốn bán cây mấy. Vâng, không muốn bán cây vất vả lắm. Vâng. Được nhiều tiền một lúc ấy mà vất vả lắm. Vâng, vất vả là một ngày là mình mất cây bệnh viện đúng không? Vâng, mất cây Cho nên là một số bạn trên mạng cứ bảo là công ty là nó khép làm gì có người làm mấy chục triệu trên một cây 70 triệu một cây năm kia đánh xuống Nam hàng người ta đến sờ người ta cứ bảo đây là bưởi giả. giả làm gì mà có cây bưởi sai này mà chở tờ trang Việt của người Nam hàng mà không dùng không dùng một quả là ờ. vâng đấy thì um, uh, cái ở đây thì uh, thứ nhất là chủ vườn là cũng trồng theo hướng hữu cơ à. bán cho ông ờ, à, điềm hiếu ông sư thầy làm ông đại à, thế ạ? mình thì chủ yếu là trồng ờ, trồng theo hướng hữu cơ cho ăn ờ, trứng gà cho tôi ăn trứng gà này cá này đỗ tương thế ngoài ra thì khi mà mới ra hoa ấy, thì có bón thêm ờ, hai ba lạng hai ba cân hai ba cân hai ba ừ. cân trên phân phân bón silic ừ. còn lại là cũng không bón hóa chất hay là thuốc trừ sâu gì cả ừ. vâng. và hiện nay được cái vườn bưởi như thế vân vẩy như thế này thì bạn có hài lòng tiêu ờ, chuẩn không? Hài lòng chứ. giá vui ạ. Mà ờ, nó sai mà ừ, quả nó theo bạn đánh giá thì quả phân bố thế nào? Đều ạ. Đều ạ. Còn tỷ lệ quả loại đây thì như thế nào? Tỷ lệ loại ừ. hầu như là quả rất là đều trong cùng loại với. Vâng. Đây quả ở đây rất là ít quả loại các bạn, quả tương đối đồng đều, quả rất đẹp. Và ở đây mặc dù là sai như thế này nhưng mà chủ vườn hoàn toàn không bọc nhưng mà không bọc không che chắn nhưng mà bưởi mã vẫn vàng đẹp như này và không bị lám vàng vâng. năm nay thì lại giá vâng nắng. và cái ờ, bạn đánh giá về cái tỷ lệ dụng như nào? ở ờ, năm nay thì cũng không bị dụng nhiều đâu vâng. từ đầu mùa đến giờ hình như là chắc được vài quả thôi <laughs> rất là ít Dụng. cái cuốn bưởi rất là dai này đây, dùng này không bị không bị rơi vâng đây các bạn này tôi có thể dùng cho các bạn nhé đây cái cành nó yếu vâng đấy dùng vâng, đây các bạn này không rơi các bạn này không rơi không rơi rất là dai cuốn rất là dai rất là dai cuốn đây thơm lắm thơm bát ngát luôn đấy và những cái cây như thế này thì nó có khoảng độ 200 quả 200 nó khoảng 200 đến 250 quả một một cây ấy vâng. và tối ăn lẩu này để mà dai cuống như thế này là cũng có tác dụng của phân ờ, silic ý phân đấy nó làm cho cái quả này nó dai cuống hơn và nó không bị rụng phân silic này vâng, và, hàng tháng này thì bạn ờ, chủ ừ, thành phần chủ yếu là silic ạ vâng. rất là an toàn không không có chất bảo vệ thực vật hay là uh, gây hại với người hoặc là vật nuôi và môi trường ừ. rất là an toàn và hàng tháng thì bạn uh, có sử dụng cái này không Ờ, hàng tháng thì cũng có sử dụng cái này để phun lên lá ờ, thì nó hấp thụ hơn cái lá thì nó hơi và vườn bưởi này đẹp thanh tẩm về rồi các bạn ạ và chất thơm lượng cô nhỉ, thơm mà thơm mà quả đồng đều ở đây quả rất là đẹp và vâng. phân bố cành nó cũng đẹp ấy trên vâng. bộ cành nó đều nhau cành nó đều nó đều trên khắp các tán cả cây cả tán ừ. trên cao cũng như là dưới thấp đồng đều như nhau đấy chứ không có có, có là nhiều chỗ nếu dùng phân thường thì có thể trên cao nó díu quả nhưng dưới lại không có nhưng mà đây là phân bố rất đồng đều các bạn đấy rất là đồng đều mà nó lại không rụng quả và lá của nó rất là đẹp đây ví dụ mình có thể là có thể ừ, mình ra ngoài mình mình có thể tiến sang những cây khác cho các bạn xem nhé rung không dụng này đấy rung thoải mái không dụng các bạn nhé đấy và mình tiến ra ngoài này vì bây giờ nó tối rồi để xem cái nắng của nó như thế nào bưởi này có thể nói là bưởi này đi thi hoa hậu được các bạn ạ à. đây lá rất lá rất đẹp các bạn này trong khi mà quả sai vâng chào bạn uh, Nguyễn Công Nguyên Chào bạn Đoàn Phạm nhé, Chào bạn Trường Xuân Sai quá mà. Cô ơi Chào các bạn nhé <laughs> Đây và các bạn gặp với bạn chủ vườn đi Bạn Nguyễn Thành Trung đâu rồi <laughs> Bạn Nguyễn Đang thu bưởi các bạn đây, Đây Bưởi này có thể đi thiêu hậu được các bạn ạ Đây Đấy Và bưởi này được trồng ở trong khuôn viên của gia đình Cho nên là ừ. Không bao giờ dùng thuốc trừ sâu hay là cái gì cả Vâng Vâng, trồng theo hướng hữu cơ có sử dụng à, thêm phân bón Sinic à, Silic Tân Phát Sinic Tân Phát và à, đã trồng ở trong khuôn viên à, của gia đình cho nên là à, dùng cái phân này thì lại giảm được à, sâu bệnh cho nên nhà vườn rất là thích nhà vườn rất thích và đặc biệt là bưởi đây đã có thương hiệu rồi đây đây các bạn à, đây lại đến với những cái chùm bưởi này các bạn đấy đây nó cứ buông buông quả một quả một buông buông như này nay mãi không dụng các bạn ạ thoải mái không dụng Vâng. Chào bạn Thành Trung nhé. Năm nay bạn dự đoán vườn bưởi này được bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Tôi lấy một tỷ thôi. À. <laughs> Bán đâu đem biếu hết. <laughs> bạn lấy một tỷ thôi. À. Vâng, năm ngoái được 900 triệu rồi phải không ạ? Vâng. Và vườn bưởi này thông báo các bạn là chỉ có tổng số là 150 cây nhưng mà chỉ được thu là 130 cây. Và còn 20 cây là mới trồng. Cho nên là chỉ với 130 cây nhưng được 1 tỷ. Thì đây là một con số bất ngờ. Và ờ, bạn à, thành trung bạn sẵn sàng có trân trọng mời các bạn đến thăm vườn bưởi này không à, thôi thoải mái thôi mọi người cứ đến tham quan xem cách làm và um, bạn có thể nói về cái à, số điện thoại của mình ạ số điện thoại của mình là 0912 960 059 các bạn có thể gọi liên lạc địa chỉ của bạn ở đây ạ địa chỉ của mình là xóm 7 Tráng Việt Mê Linh Hà Nội Tráng Việt Mê Linh Hà Nội nhé mời các bạn trân trọng đến nhé và ngày hôm nay chúng tôi có làm một live show trực tiếp như này để cho các bạn thấy rằng vườn bưởi của phân silic thì ở đâu cũng sai ở đâu cũng đẹp nhưng còn uh, sai muốn sai nữa chất lượng ngon nữa thì phụ thuộc thêm vào chủ vườn ừ, để tạo những cái thương hiệu uh, riêng cho mình thì chủ vườn ở đây cũng đi theo một cái điều hữu cơ và cũng có dùng thêm cái LVK nhưng mà không đáng kể một cái lượng không đáng kể các dạ, năm lạng thôi năm lạng trên một cốc thôi và uh, các bạn hãy về xem lại cái video tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi có làm một cái clip hướng dẫn về chăm sóc bưởi bằng phân Chilic Tân Thác Bắc Giang như thế này lá xanh bắn buôn tại vườn nếu chưa có thịt ship bàn vương như là rất sơn vâng bữa này mình đã thu được bao nhiêu quả rồi hơn nghìn rồi à, vâng thưa bạn là thành trung thì mình đã hai năm là dùng phân clinic tân phát bắc giang rồi mình đi đi sang bên cây này chút đi thì bạn cho cảm nhận là dùng cái phân này thì bưởi có được thu sớm không mình đã thu được bao nhiêu ngày nay rồi ạ? Tôi thu từ hôm 15 rồi. 15. 15. 15. 15, 15 tháng 9. 15 tháng 10. À 15 tháng 10. Vâng. Thì hôm nay mới là 22. Vâng, đây mình đã được thu cũng ờ, cả vào trong ngày nay rồi. Đấy. Mà đây đây các bạn này, dung này, dung thoải mái không dụng được bạn này. Đấy, làm dai cuống và lá nó đẹp như thế này ở đây bạn có thấy cái số ờ, vẽ bùa gì không? Số vẽ bùa không có, nhện lá rất đẹp như này. Hai năm nay là không có sâu vẽ bùa mình nhẹ nhện ở đây thì cái về cái bảo vệ thực vật thì mình có giảm được không ạ à? cái bảo vệ thực vật giảm nhiều đấy giảm 80 phần trăm đấy giảm mà bởi lại không tám phần trăm vâng. mà lại không phải bọc các bạn ạ đấy không có phải bọc gì cả và cũng cái sâu bệnh tình ở đây rất là ít không gần dưới cái thân này là nó cứng vỏ hơn nó ít cháy thế ạ à? chứ hàng sống cháy có vài quả cháy thế ạ à? vâng đây ít cháy vâng và cái tỷ lệ ruồi vàng ở đây như nào ạ? Không có. Vâng. Đấy chỉ cả vườn chỉ được vài quả Đây, những cái chùm như thế này. Người tăng ít, người tăng năm nay. Thế như nhà chị Hoa rồi vào tốn chả. Đừng cái vào sâu trong Hoa chiều ngày bây giờ sâu Đây các bạn này, cái chùm chùm một chùm ba chùm bốn quả rất đồng đều. Dáng thì cân chuẩn. À, bạn Thanh trung bạn có hài lòng về cái ờ, phân di tích ờ, của chúng tôi ạ? À, cái này nói chung là năm nay bón năm thứ hai rồi nhưng mà rất hài lòng về phân di tích này. Vâng. Nói chung là tốt phân được. Bạn có khuyến cáo gì với cả các ờ, các bạn ờ, trồng bưởi hoặc là trồng cây có múi? cuống ờ, ở đây về cái trong thời điểm phát triển sinh trưởng thì cái tỷ lệ dụng thì bạn thấy thế nó thế nào không dụng mới không có dụng và khi mà phun cái phân silic thì uh, bạn có phun lên thân cây này không à, hương có à, sang phun, phun, phun, phun bằng máy thì phun tất cả thân cả lá rơi xuống đất thì dễ nó dạ. lại ăn vâng. và và bạn nhận xét là cái thân này như nào thân thì đẹp nó sang nó làm một này không có nấm bệnh không có nấm mò À, cái bưởi này thì có tuổi đời là mấy năm rồi? cái này ạ, cái này hơn 20 <laughs> năm rồi. cái này 20 năm, và một số ngoài cây, cây kia thì nó phải 8 năm tuổi đúng không? Không 7 8 không có cây 7 8 năm tuổi. À, vâng. vâng, nhưng mà nhìn cái thân cây thì nó lại rất là trẻ hóa như thế này. Vâng. Vâng. Thế mọi năm mà chưa dùng phân thì cái thân cây của bạn như nào? Thì nhìn nó yếu mà nó có nấm màu hóng nhiều rồi rêu nhiều. À. Dẹp sáp. Dẹp sáp. Nhưng mà bây giờ nhìn ở đây thì mình cảm giác như cái cây bưởi này nó chỉ độ 7 8 năm tuổi thôi. Tức là nó là trẻ hóa cây. Trẻ hóa vâng. lá đẹp. Lá đẹp. Lá khỏe. Lá đẹp, quả đẹp các bạn. Đây. Vâng. Lá này. Lá, lá này các bạn khỏe. Lá khỏe này. Tại thời điểm này trên cây đeo mấy trăm quả?

vì nó sai quá bác có hài lòng với ờ, sản phẩm ờ, phân xinic không ạ đó quán phân này là bưởi đẹp vâng ít sâu bệnh quả nó chắc đều vâng và chất lượng quả thì chắc là ngọt lắm bác nhỉ vâng vâng. thôi thôi thôi thôi pili. Ừ. Đây cứ gọt gọt luôn đi. Không, bác ơi, bác cứ gọt cho cháu. Vâng. Không không phí. Không ạ, à, cứ gọt đi ạ. Đây. Đây và sau đây thì mời các bạn à, chúng tôi à, gọt ừ, trực tiếp. Ừ gọt trực tiếp để các bạn thấy đúng rồi không không tí gọt <laughs> để cho các bạn thấy được rằng ngoài cái việc mà cây sai và ờ, lá đẹp quả đẹp rồi à, thì chất lượng ruột bởi bên trong dạng sao đây quả mồng dính các bạn này chưa gì đã vào mú rồi đây này <laughs> quả mồng dính các bạn này đấy quả mồng dính luôn nhé bác ra đây ăn thử đi bác bữa này những cái trẻ tôi chán lắm ăn nhiều quá ăn <laughs> ăn để à, quay lên truyền hình ngồi mạng ăn chán rồi chán từ hôm nào nhiều ăn nhiều chứ không phải là không phải là chán ừ. đây là vâng. này vỏ mỏng tan các bạn ở ờ, đây lai vỏ bưởi cho nó về vỏ mỏng tan các bạn và ờ, các bạn cứ xem ờ, cái clip này đi rồi sau thì chúng tôi sẽ có những bạn nào muốn quan tâm thì chúng tôi sẽ có những cái quy trình hướng dẫn chăm sóc bưởi dùng phân xịt để đạt được năng suất quả cam cho các bạn đây so với quả ban đầu vâng đầy nhau cả không ngọt tại thời điểm này rất ngọt ngọt thế này nhưng cũng để nhớ mà xem vâng để nhớ vất vả vâng rồi thằng này đây, sao hành quả này với nhau đây khác gì này. nhau không <laughs> vẫn y chang y chang to như thế và sau đây mình ờ, tách cái muối ra muối trông rất đều rồi đấy đây. không chưa tách đã thấy đều quả ấy. chưa tách đã thấy đều rồi các bạn đấy. không có muối kẹ ừ. thơm lắm các bạn ạ vào vườn bưởi để thơm nức lở luôn ngồi Ôi, độ người ngồi lên đưa về không ngát thế thì bác có khi nào không ngủ được một cái ra ngắm bưởi đi <laughs> Trung cứ ra ngắm xong lại cười tủm đã Hai đôi Trung thì sáng sớm đã dậy rồi ừ. Còn Tinh mà làm về dạ. cứ đi rỉa con mấy giờ à lấy môi mới lấy thế này tối lấu nhá đừng đừng đừng đừng cho tách cho trên này cô đây các bạn này các bạn ơi đây các bạn à, mời các bạn à, xem cái à, muối bưởi của chúng tôi đây Muối đều tăm tắp, dày muối bác nhỉ? Dày muối. Vâng. Bê bóc đây. Đây mời bác đi dạ. ạ. Cháu mời bác. Em ăn, ăn cháu ăn đi. Dạ, đây các bạn này, muối đây. Muối dày, muối đẹp không này các bạn này. Đấy. Nhìn như bông hoa. Nhìn như bông hoa nhỉ? Đây là nhìn như bông hoa các bạn này. Thế này nó có xứng đáng đồng tiền không ngã Tôm vàng 50 000 vàng tôm vàng ống các bạn ạ. Vâng, vâng. Cháu chỉ bóc một bên, cháu đừng đừng bỏ hạt để để nguyên hạt đấy. <laughs> để nguyên hạt cho đẹp. rồi ngày xưa xuống Nam Hà đổ Phật ăn mà 80 nghìn một đĩa mà có 6 muối mỗi mâm là 6 muối mà ăn nó nhạt ơi là nhạt. tôm rất là đều đây các bạn này rất là đều tôm tôm đều Nói tôm đều mà tôm rất là vàng tôm mà nhìn nó ráo nhưng mà ăn lại rất tôm ừ, nhưng mà ăn lại rất giòn cho một đấy chú chứ bưởi nhà tôi vứt đi cho bò còn ngọt hơn ở cửa hàng năm ngoái nhà bác có công đức cho bên ờ, chùa chùa Nam Hà chùa Nam Hà ở Vũ Vũ Đại ạ đúng rồi dạ, Vũ Đại một cây bao nhiêu tiền bác chả lấy không à, tức là cây đó là giá trị bao nhiêu ạ 70 triệu 70 triệu một cây vâng. cái ông niệm ở làng này ông ấy giá nhưng không bán tức là ông niệm giả 70 triệu nhưng bác không bán bác đã công đức vào cái chùa Vũ Đại ở Nam Hà một ông cái... ấy rồng đúng cửa Tam Bảo ra vâng này khối quả thế à? à thế thì bác cũng giới thiệu với chùa cái phân đó để nào có điều kiện thì chúng cháu có thể là không tặng về chùa một ít ông rằng bạn không bạn đã gian thử đi dòng khối quả cả này ông nó nhỏ cây vâng. sau ờ, đây chúng tôi ăn thử để cho các bạn cảm nhận như nào nhé giống nhiên là ngọt rồi <laughs> Ôi rồi ngọt rồi, mê hồn luôn Thơm nhỉ con nhỉ? Thơm lắm ấy Ngọt đậm đà Ở đây đã mơ mơ mơ Càng héo càng ngon Vâng Không nhưng mà ngọt lắm các bạn ngọt. Chọn hàng xóm Nó thắp hương Một tháng nó mới hạ xuống nó ăn Ăn lẩu cá bây giờ nó bổ ra Ai ăn kêu kêu là ngọt ngọt như mật ong <laughs> ngọt như mật ong để đúng một tháng nó mới hạ xuống ông bổ anh ơi thôi không cắt ông xương mai em ở nhà cắt nhá mai em ờ, đi làm cả ngày cũng ở nhà ừ lắm chiều tối cháu mời bác vâng cháu mời bác ra đây chiều tối cắt để mắt nó không lóe bác mời bác ra đây con đứng đây cắt đâu cháu mời bác bác có hài lòng với cái vượt đẩy à, dùng cái phân bón của chúng cháu cả vâng nói chung là tôi nhất trí quan điểm về dùng phân này rất chất lượng vâng. vâng. mỗi năm mà chưa có cái phân silic à, này thì bác vườn bưởi của bác thì thu được bao nhiêu tiền ạ 500 500 500 500 thì đấy thôi Một năm là nhiều vâng. quả bột à. Thế à? Bán cho người ta đi thờ Nhưng mà hai năm nay năm ngoái vẫn còn nuôi quả bột năm nay không có quả bột không có quả bột tí nào nó chắc hết nhỉ nó chắc chắc, chắc đồng đều sau bố mày bưng gửi đằng nhà sau ấy túi đều cái này là sao mà để được bây giờ nhá túi đều như và cái con túi ít quả bột thôi túi đều như bông hoa bác nhỉ vâng vâng mà quả đẹp lá đẹp cây đẹp vâng quay thực tế <laughs> vâng quay thực tế thêm một hàng dưới sau thêm trên chúc mừng các bác nhé dạ, vâng. chúc mừng cả gia đình năm nay có vườn bưởi xinh đẹp quá và nếu như các bạn mà muốn đến thăm thì các bạn các bác có sẵn sàng đón tiếp không sẵn sàng lắm vâng vâng tôi, là nội sản xuất tôi bên này chú ấy bán <laughs> phân chủ yếu không nợ đưa về năm nay sẽ về để cô bé quả nó chưa vàng cơ vâng tháng tám ai đến hỏi thăm, thăm rồi kinh nghiệm không không đâu vâng. bởi nay cái nó vừa tầm không to mà không bé mà to lấy đi và trái nó phẳng quả nó răng quả lì quả bác nhỉ vâng nó không có xu thế lắm vâng nhãn nhãn mã đẹp mà chất lượng bưởi rất là ngon vâng và các bạn ơi chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây yên tâm như buổi này còn đưa đến Sài Gòn đấy vừa đóng sáu tải đi Sài Gòn đấy chuẩn bị ra mấy đi Sài Gòn vừa nãy đấy chở chở vào Sài Gòn nhà bác có thương hiệu Hà Nội rồi bác nhỉ vâng. và nếu như các bạn muốn mua bưởi thì các bạn hãy liên hệ với bạn Thành Trung hoặc là với cháu ờ, sẽ là cái mạng đặt nói chung 0903 437 499 các bạn chúng tôi sẽ đăng kèm thật thuốc luôn Được, cô thử luôn đi muối này được đấy mà này đấy ăn đi tôi ăn cái muối rồi thôi thôi ăn muối thôi ăn tôi chịu tôi ăn nhiều quá rồi bán cho con bé là cứ bổ ra ăn vâng. các bạn ơi chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây mọi nước à, mắt thì à, các bạn hãy à, cũng như là những cái bình luận thì các bạn hãy à, đăng ở phần comment thì chúng tôi sẽ giải đáp các bác bạn và à, mọi cái liên hệ về phân bón cũng như là cần tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Nick Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 266 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy truy cập vào trang website cũng như là khi trách nhiệm hạn tâm đức thực ra mọi những cái chia sẻ của các bạn đều là một cái nguồn động viên rất lớn cho công ty của chúng tôi và để khích lệ công ty của tôi làm nhiều hơn nữa thì các bạn hãy cho chúng tôi xin một like chào chú Nam nhé tạm biệt các bạn và chào Trần Tiến nhé ờ, Đây chú Lam bưởi xanh như thế này năm nay này cây này là người ta giả năm ngoái là giả 40 triệu đánh cả gốc không bán này các bạn này đấy trên cây này nó có khoảng gần 200 quả và quả phân bố rất đồng đều đấy và nó trên cao nó cũng có nó tất cả các tán nó đều có hết đây cái thùng như thế này đấy. cái thùng như thế này bốn năm quả trên một một cành đây nhưng mà hoàn toàn không bị gãy cành nó rất dẻo cuống và lá nó đẹp như thế này đấy lá nó rất đẹp như này đây đây đấy. bởi nó sai lắm các bạn ạ sai mà vào đây thơm lắm mà chất lượng thì tuyệt ngon đây tôm của nó đây các bạn này hai buổi trưa mất rồi ướt rồi chuông lá cây lá đầy ôi ờ, không có gì trào video cũng rất dài rồi chúng tôi xin phép sẽ kết thúc video ở đây nhé mọi à, thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ với tôi bạn nhé xin chào tất cả các bạn nhé